Trắng dây là một trong những loại thực phẩm dưỡng sinh giải độc hay nhất mà chúng tôi dùng từ là giải độc tới tông tủy xương cho nên máu chúng ta có nhiễm độc gì chúng ta sử dụng bột sắn dây liên tục trong vòng 2 tháng có khả năng giải quyết được ngay cả những người bị sáng chó lúc này là đầu cái vụ này nhiều lắm nha vụ sáng chó nhiều lắm tôi nghe hôm nay nhiều người hỏi lắm tôi nói ăn răng à, à ăn rồng số 7 và uống sắn dây tối trước khi đi ngủ và sáng thức dậy thay vì uống cái cái nước kiềm ha thì uống sắn dây là hai tháng sau bảo đảm sập cái vụ sáng chó đó sáng chó tôi, tôi có kinh nghiệm trị nhiều người lắm rồi Thật ra cái này cũng là cái kinh nghiệm cái thứ ba là động kinh nếu mà ai có dấu hiệu động kinh đúng giờ đó chuẩn bị động kinh thì chúng ta uống nó sẽ dừng cái cơn động kinh đó cái thứ tư là về à, đau đầu mất ngủ mất ngủ cũng uống một sáng dây trước khi đi ngủ nhức đầu kinh niên cũng phải uống một sáng dây nhưng mà phải kết hợp có những người đau đầu đến mức độ mà viết đơn viết giấy chia của luôn á mà chúng ta chỉ kết hợp là gì thêm một cái nữa là trong cái quyển số tay có cái bài 10 bài số 10 trang 47 trong quyển số tay dưỡng sinh là cái bài nấu nếp nấu nếp thành sôi một lon nếp nấu thành sôi xong rồi sắc cái lá hành lá nhỏ đó hành gọi là hành hương sắc nhỏ nhỏ trộn vào rồi nếu trộn thêm lá lốt nữa càng tốt trộn cho đều túm vô cái khăn nó đau đâu đắp đó đắp nóng giật ra nhưng mà trước khi đắp là ăn bột sắn dây thì à, ba lần như vậy là cơn nhức đầu sẽ vĩnh viễn từ chối không ghé thăm mình nữa ba lần hơn tới lần thứ tư rồi à, mấy người bị trúng phong trúng phong thì à, chúng tôi nhớ hồi xưa đây à, đang dựng lễ đài phật đản thì có một hòa thượng đang đứng nói chuyện chơi hồi với mình cái họ nó méo méo méo vậy <laughs> từ biết không bị trúng gió rồi tôi lấy tay tôi kè liền tôi sợ ông sụm á kè ngang vai tôi, tôi kè đi để cho ông đi tôi nói thầy thầy đi vô trong thất con thầy nằm ổng cũng biết rồi ổng biết là ổng nói tôi nghe cứng nửa người bên bên, phải tôi luôn á tôi ẩm nhẹ để lên giường tôi nói cái này nhẹ cho nên xử lý nhẹ cho thầy chỉ đơn giản là khuấy sắn dây rồi ờ, đút cho ông ăn chứ lúc đó cái tay không hết cầm được rồi đó tay bắt đầu nó, nó, nó quéo nó giật lại rồi và trùm mền chưa đầy 5 phút là nhúc nhích tay được và nói chuyện bình thường ra mồ hôi xong ngồi dậy, mà vậy chừng từ đó cho tới gần chết rồi cứ năm nào gặp nó trời ông thầy cũng cho tôi uống thuốc gì mày gây gốm mà uống thuốc thần gì đâu mà tôi bị túng phong méo miệng mà mà, mà 5 phút cái ngồi vậy đi, đi bình thường rồi cấp cứu sáng dây mà nhanh nhất là như vậy còn chúng ta phát hiện trễ hiện trễ thì buộc ờ, thấy người ta đã bị méo miệng tay chân co vấp hết rồi thì ờ, nếu ở trong nhà thì tuyệt vời rồi ở nhà thì chúng ta để yên đi ra ngoài đường á chúng ta biết được chuyện này sẽ cấp cứu được rất là nhiều người mà chúng tôi nói hoài cái bài này khi một người đang chơi với mình họ đang nói chuyện mà cái giọng bắt đầu không rõ ràng chúng ta hỏi lại vài câu xác định rõ ràng là giọng nói bắt đầu nó đớ rồi à nói ngọng ngọng ngọng rồi đó rồi nó không rõ ràng <laughs> là ảnh bắt đầu á bây giờ kêu thử đưa hai tay lên cái đưa đưa không có thẳng lên tới đây nó cà giật cà giật cà giật à rồi cái thứ ba là chúng ta kêu họ xây đầu đi họ ờ, không còn xây trở cái đầu bình thường được nữa không có cúi ngước bình thường được là chúng ta nên kè họ liền đừng để cho họ té xuống đất nên kè nhẹ nhàng hoặc là vòng luôn cũng được đem để trong cái phòng kính à, kêu một người khuấy bột sáng dây và chúng ta ở đây bắt đầu xử lý là lấy cái gì đó để chích 10 đầu ngón tay mỗi đầu ngón tay nặng ba giọt máu vuốt hai bên cái rái tay này cho nó bầm và bắt đầu cắt mỗi bên ba giọt máu nữa và cho uống một sáng dây trùm mền sau 15 phút đứng dậy đi đứng bình thường không có vấn đề gì rồi bột à, sáng dây chúng ta có thể thanh lọc cơ thể mình bằng cách uống bột sắn dây không cho các trường hợp mà bị ờ, ăn vô nó ói ra nhẹ nhất là những bệnh sơ gan chướng bụng sơ gan gãy chướng cái bụng to rồi người không có khả năng ăn uống được nữa thì thường là chúng ta hay cho cái liều sắn dây này đối với những người sơ gan chỗ trướng thì chúng ta cho uống cái phan tả diệp để sổ buổi sáng sau khi đi cầu 5 lần trở lên thì bắt đầu cho uống bột sắn dây suốt ngày đó và uống luôn bột sắn dây nếu mà ngày hôm sau mà khỏe thì tiếp tục uống khoan đã diệp không khỏe thì ngưng ngày uống sắn dây xong rồi uống khoan đã diệp cho tới khi nào mà cái bụng người đó xẹp thì bắt đầu cho ăn gạo ờ, lứt thì cái chuyện mà trị bệnh sơ gan khẩu chướng gần như là thành công mỹ mãn chưa có cái cái ờ, cái ca sơ gan nào mà gặp chúng tôi mà không hết rồi ờ, nó sử dụng cho rất là nhiều cái trường hợp chúng ta bị căng thẳng nhức đầu nghe trong người khó chịu thì nên uống sắn dây vì sắn dây này nó rất là dương trong người mình có cái triệu chứng âm quể quải mệt mỏi giả dự gì đó thì chúng ta được quyền khuấy nó để uống và quan trọng là lúc chúng ta uống sắn dây thì ờ, không nên ờ, không nên mở mật hoặc gió và máy lạnh cũng không có được nhúng nước chúng ta phải kiên gió kiên lạnh rồi kiên nước khoảng hơn 30 phút trở lên cho nên cái bột kháng dây đối với chúng tôi nó gần như là một cái loại ờ, mà có thể xử lý trong mọi tình huống ví dụ như người ta bị ờ, như nãy nó bị ngộ độc và bị trúng độc cũng vậy thì ờ, thường đó là những người bị uống thuốc độc uống thuốc rầy uống thuốc trừ sâu hoặc là họ đi xịt họ bị trúng thì à, trường hợp đó là uống một sáng dây liền còn không là uống cũng uống trà với à, nước tương tamari trước thường bị trúng độc là tôi xử lý bằng cách uống trà với nước tương tamari trước và sau khi uống xong đó rồi là tiếp tục uống sáng dây cho tới khi nào trở lại bình thường thì thôi những ông cụ bà cụ lớn tuổi để ý là khi chúng ta bắt đầu ờ, cảm giác là chúng ta không ăn ngon miệng nữa thì à, không ăn ngon cứ nhịn đi đừng có nghĩ tới cái chuyện gì khác đầu tiên chúng ta ăn không ngon nữa thì nên nhịn không ngon miệng là phải nhịn nhưng mà được quyền uống sắn dây uống sắn dây cho tới một ngày nào chúng ta ăn ngon miệng thì thôi thì như vậy là trường hợp mà chúng ta bị tiêu chảy lâu năm nè chúng ta uống sắn dây nó cũng hết nhưng mà đối với bệnh tiêu chảy lâu năm hoặc là trúng thực gì đó thì nên dầm à, trong lúc khuấy sáng dây chúng ta nên nhầm một cục chanh muối hoặc là hai trái mơ muối vào và đối với những đứa bé mà nó không có ăn ngon chúng ta cũng có thể khuấy sáng dây với chanh muối mơ muối để kích cái à, đường ruột bao tử lại và đối với những người ăn dưỡng sinh thì bây giờ tôi lại khuyên là mỗi tối nên ăn sáng dây tại vì chúng ta đã từng ăn những cái thực phẩm có độc lâu lắm rồi thì à, có khi nó nằm trong máu nằm trong cơ thể chúng ta thì chúng ta cần thải độc nếu như bây giờ chúng ta ăn rộng thì biết đâu thức ăn trong ngày chúng ta ăn ngoài đường ăn ở đâu đó nó bị à, nhiễm thì tối nay chúng ta uống sáng dây nó sẽ giải phóng được để chúng ta thoát khỏi cái bị nhiễm độc trong thực phẩm thành ra là một sáng dây có thể giải độc có thể khôi phục cái men ruột của những người đã bị tiêu chảy lâu năm mà không lành thì đêm nào chúng ta cũng uống và buổi sáng uống thêm một lần nữa lúc bụng đói thì đường ruột mà bị thư chảy lâu năm một thời gian nó sẽ khôi phục lại chúng ta sẽ đi cầu tốt lại mà khi đường ruột khôi phục lại được bằng sắn dây thì đường ruột chúng ta sẽ cực tốt sau này